chị à, đang bảo là học xong rồi hỏi lại xem nào em đã vận dụng vào làm chưa có vướng mắc gì không ạ <laughs> ờ, à, đang thực hiện cái nhà hàng là thấy ok hết rồi à thế à nhà hàng thì à, kiểu em quan tâm chủ yếu là cái định mức cho nó ổn ổn một chút không rồi cân đi cân lại hơi mệt đấy vâng thế học vâng. em thấy cái giáo trình à, tổng hợp đấy thế nào em thấy nó bao quát hết mà như là mở nhà hàng ít nhất là mình có hình dung ra được rồi là làm như thế nào ừ. còn chi tiết cụ thể xem lại không sao cả ừ. Dạ, được cái là em lại còn được cấp thêm mấy cái giáo trình ờ, kiểu dạng uh, chi tiết hơn đấy giống như kiểu em học Đấy. tổng hợp nhưng mà em được cấp thêm về vận tải với lại xây dựng với lại nhà, ờ, hình như nhà hàng khách sạn đúng không mấy cái khóa vâng. kiểu dạng nó chi tiết hơn ấy đấy thì em vào em xem lại là em cũng hình dung ra được nhìn chung là học này mình không bị mông lung ừ. nói chung học trọng tâm đúng không vâng ừ. không không không bị mông lung đấy có một cái là nó phải đi đôi với thực hành phải đúng. thực hành nhiều mới nhớ được đó. đúng rồi nếu mà rảnh thì lại ờ, dở giáo trình ra học lại <laughs> xong rồi chỗ nào không biết thì lại hỏi chị tính học tính học mà giáo viên thôi chứ không đi học mà không <laughs> đi học bị động thế Được. học online thế này không? học online thế này cảm thấy tiện không tiện chứ có cái gì hỏi hỏi ngay ừ thời gian mình chủ động đúng không thêm dạ. à, học cái đấy thì có ý kiến gì đóng góp giáo trình cho bên chị không thực ra là chưa chưa thấy có ý kiến gì đâu chị ạ à, có mỗi à? cái phần à, là giáo thừa thiếu thì chị em đã xác nhận rồi ừ. <laughs> ngoài ra thì không có thương gì thực ra là cái giáo trình này nó cũng để mà bảo mức độ khó quá thì nó cũng không phải là quá khó nhưng Đúng mà nó tổng quát hết đúng rồi nói chung là nó cũng dễ tiếp cận bởi vì nó có rất là nhiều lĩnh vực mình cần phải à, bóc vâng. tách à, riêng nó ra để mình làm thôi đúng không nghĩa là phải hiểu thì mới ừ, không bị dối và nếu không hiểu thì đúng chết bây giờ giáo trình của bên chị à, thỉnh thoảng cũng có cập nhật thêm đấy giống như kiểu là em làm bên luật thì chắc là cũng không cần đâu nhưng mà chị có cập nhật thêm những kiểu là cái luật hay chính sách mới ấy hay là các cái biểu mẫu vâng. mới ở trên giáo trình ấy nếu mà cần thì em có thể vào đấy xem lại nhá thỉnh thoảng em cũng xem mà xem website mà ừ đấy và xem nhiều, mà nhiều, bây giờ nó thông báo vào mail của em ấy mà thông báo ai hỏi cái gì xong rồi trả lời như nào nó thông báo mà không bình thường nó không không, không ấy đâu bình thường là nó không đổ về mail như thế đâu nhưng mà em có thích kiểu rằng nó thông báo như thế không thực ra thông báo đối với những người cần thì là tốt mà ừ bởi vì chị sợ là nếu mà nó thông báo nhiều như thế thì nó sẽ đẩy cái mail của em đi đây để em xem nhé lần trước ờ, có mẹ có thông báo có mấy lần ừ. lần em không để ý là khu mà chứ chị sợ nó thông báo nhiều thì nó lại đẩy mất mail của em đi thì nó lại mất cái quan trọng của em thôi còn đâu thì đương nhiên là những cái thông báo đấy nó chính là những cái câu hỏi mà học viên người ta làm thực tế người ta hỏi và bên chị giải đáp vâng đúng rồi ừ, hay là nó vào phần quảng cáo của em ừ, là em có thể biết được nhìn chung mà tạm thời thì là thấy ổn chị ạ ừ. cũng chưa có vấn đề gì ừ. tại vì à, cũng giáo viên kèm luôn rồi vướng mắc ở đâu hỏi luôn rồi nên là cũng không có cái gì thắc mắc nữa ở đằng sau ấy ừ. có gì về hỏi <laughs> khi mà nào mà có cái vướng mắc gì thắc mắc ấy thì bảo với chị nghe chưa để chị em mình cùng giải quyết. Mà có gì phải nhiệt tình chứ. <laughs> ừ, được rồi.